đi, đi vào cái video này thì đọc xin ờ, giới thiệu cho anh em à, thì có một cái sản phẩm uh, bầu cua đấy bầu cua bịp 2020 này anh em nhé đó, bầu cua bịp 2020 này là có những gì và chơi những gì anh em nhé đó thì trên cơ sở mình thì chuyên cung cấp tất cả các loại sản phẩm về bầu cua đó, bầu cua anh em nhé thì anh em nhìn trên màn hình đó, trực tiếp đây thì các anh em xem được cái video này thì hãy bắt máy lên và liên hệ ngay cho cơ sở lọc tài qua số điện thoại là 0981 521 779 hoặc 0966 521 779 nhé sẽ gặp trực tiếp mình để tư vấn cho anh em về tất cả các loại sản phẩm cờ bạc biệt hiện nay luôn anh em nhé đó anh em nào cần chơi về sản phẩm bầu cua tài xỉu máy đánh bài xì dách xì tố xì tẩy ha hoặc là những ba cây binh sập xám thì anh em hãy nhấc máy lên gọi cho mình nhanh ha về tài xỉu đồ là bên mình đều cung cấp cho anh em từ anh Z luôn đó các anh em yên tâm về cái độ uy tín và cái sản phẩm của bên cơ sở lọc phát tài anh em nhé đó thì anh em nào mà coi được cái video này đó <coughs> thì hãy nhớ đăng ký kênh à, hoặc là anh em nào chưa đăng ký thì anh em hãy bấm cho mình một cái nút đăng ký kênh nha anh em nhé đăng ký kênh sẽ theo dõi được cái kênh của bên cơ sở mình à, càng nhiều anh em thì tất nhiên mình sẽ học hỏi được nhiều kinh nghiệm của anh em vì anh em chơi đồ mà thì anh em nhiều khi đôi khi chơi rất nhiều loại sản phẩm đó thì anh em có thể nói mình và mình sẽ tìm tòi và mình sẽ suy nghĩ để làm tất cả các loại đồ cho anh em chơi năm 2020 này nhé đấy thì đồng thời <clears throat> cái video này thì mình sẽ giới thiệu qua cho anh em một cái sản phẩm là gọi là chip báo rung sáu mặt anh em nhé đó sản phẩm là bầu cua báo rung hoặc là bầu cua báo rung sáu mặt đó anh em nhé sáu mặt bốn mặt thì mình cơ sở mình đều chuyên cung cấp cho anh em luôn thì mình làm clip thì mình đã làm sẵn vào cho anh em một một hộp rồi thì tất cả các loại hộp luôn các anh em chỉ cần alo cho mình hoặc kết bạn zalo sẽ được tư vấn về sản phẩm bột cua bó rung này sáu mặt này anh em nhé thì mình sẽ giới thiệu sơ qua về sản phẩm này nhiều anh em biết rồi thì thôi còn anh em nào mà chưa biết á, thì hãy xem video đó để hiểu sâu về sản phẩm bầu cua bó rung sáu mặt này anh em nhé đó, bầu cua bó rung sáu mặt này nó sẽ là đi kèm cho anh em sẽ là có tan à, sản phẩm có tan nhưng mà sòng anh em nào mà dễ hoặc là không kiểm tra không bốc hột được thì có thể chơi những sản phẩm chip này chip này cực kỳ đơn giản thôi anh em nha nó chỉ là một con chip và đi kèm theo cho anh em là một bộ máy bao rung thì con chip này mình sẽ gắn pin vào và mình sẽ làm vào trong hộp này đó còn cái máy này các anh em bọc trong người ha thì cái này bắt xa thì nó sẽ quấn qua những cái thông nhôm hoặc là thông nhựa hoặc bất kể à, thùng nào nó vẫn có thể qua anh em nhé đó thì bây giờ thì mình à, làm vào trong hộp này rồi ha hộp cực kỳ là đẹp luôn anh em nhé đó cái này không và mình sẽ bật máy lên đó bật máy lên và mình sẽ đánh cho anh em 5 đến 10 ván để xem cái độ chính xác của bộ cua sáu mặt này là như thế nào đúng không anh em đó thì cái này là nay nó sẽ không rung anh em thấy không đó mình sẽ lấy cái viết và mình ghi ra một tờ giấy để anh em có thể xem và các anh em có thể nhìn vào đó đánh cùng à, lọc nhé rồi chờ tí nhá mình sẽ lấy một cây bếp nữa rồi mình sẽ lấy một cây bếp và mình sẽ ghi ra một tờ giấy này cho anh em xem nha đây nay sẽ không rung anh em nha nhớ bầu cua báo rung sau mặt này có nghĩa là một mặt nó sẽ không rung nay nó sẽ là không rung đó. tiếp tục mình lật nửa con nai lên thì nó sẽ là con tôm đúng không tôm nó sẽ là một ngắn một dài nó tôm này ha đó mình ghi sáu một ngắn này cộng một dài đúng không anh em tiếp tục mình lật mặt này cua cua nó sẽ là một ngắn đó tiếp tục này nay nó xong luôn rồi đúng không anh em con bầu đi bầu sẽ là hai ngắn bầu hai ngắn đó. cá sẽ là hai dài đúng không anh em rồi hai bốn năm thiếu một con nữa con uh, gà gà sẽ làm một dài anh em nhé gà một dài thì cái độ chip bầu cua số mặt này thì nhiều anh em chơi rồi thì vẫn hiểu thôi còn mình chỉ làm mình để tư vấn cho anh em nào mà chưa chơi hoặc là mới chơi về sản phẩm này thì mình để viết qua công thức ha để cho anh em có thể nhớ và à, các anh em nhìn qua các anh em mới đánh được chứ còn à, không phải là mình làm cái video này cũ mà anh em xem mà nó nhàm là không có đâu anh em nha đó đây là mình chia sẻ cho anh em nào mà mới vào nghề hoặc là đam mê về bộ môn bầu cua hoặc là thu tha nợ nần có thể gỡ lại một chút ít rồi nghỉ thì hãy nhờ dùng những sản phẩm này để các anh em để chơi ha cái gì cũng vậy thôi anh em nhé đam mê nhiều thì đôi khi thì mình phải uh, cố gắng thêm một chút nào đó công nghệ để mình chơi và mình gỡ gạt là mình nghĩ thôi anh em nhé chứ còn đừng có đam mê gì nhiều mình chỉ nói sơ vậy thôi còn anh em nào mà có tin mình hay không á, thì quyền của anh em ha đấy giờ mình sẽ bóc đại mấy hộp 5 năm bỏ vào luôn đúng không anh em đó mình sẽ lắc ha lắc cho anh em xem luôn nha một dài anh em nhé đó thì cái này một dài rồi một dài một dài thì tất nhiên nó sẽ là tương ứng con gà hồi nãy mình ghi ra một công thức rồi đúng không em là anh em phải nhớ vào đầu ha nó rung lên một dài là anh em biết được trong này phải có một con gà thì một anh em quýnh tất tay hoặc là anh em quýnh sắc kẻ gì những con khác thì quyền của anh em đúng không hai gà một cá đúng không ok tiếp này tiếp tục gà vẫn còn anh em nha à, cái này thì gà vẫn còn nó chưa được chưa đi con gà thì các anh em vẫn là quấn gà cho mình hoặc là các anh em à, quấn khe ha bún khe để hỏi ai biết đúng không vẫn còn nguyên con gà à, tiếp này rồi cái này là hai dài em nha hai dài thì nó đã lên con cá rồi ha hai dài là đã lên con cá rồi thì anh em có thể quýnh về mặt con cá cho mình ha đó đúng không anh em chuẩn tuyệt đối 100 trăm luôn anh em nhé rồi tiếp tục nó lại về một dài một dài thì anh em quýnh con gà nha đó hai ngắn à, hai ngắn thì nó đã lên lại cho bầu rồi anh em nhé hai ngắn thì tất nhiên à, các em biết được con con bầu chỗ này 100 trăm con bầu rồi anh em nhé khẳng định chỗ này 100 trăm con bầu ha bầu cua gà đúng không rồi nó lên là hai dài hai dài thì các em quấn tích tay về một cái cho mình nha hai dài quấn tất tay cũng nhanh luôn đã đúng không ừ. một ngắn một dài một ngắn một dài tương ứng con tôm một ngắn một dài là tương ứng với con tôm anh em nhé thì các anh em biết được chắc chắn 100 phần ngàn ha à, 100 phần ngàn trong này là đã về con tôm rồi ha thì cái chip bọc cua này quýnh cực kỳ là đơn giản các anh em không đó mình chỉ làm sơ qua cho anh em biết thôi và test sơ qua một ngắn một dài tiếp tục nó vẫn còn con tôm trong này anh em nhé một ngắn một dài tiếp tục vẫn còn con tôm đúng không tuyệt đối chuẩn hồi nãy giờ mình lắp gần chục cây rồi ha lắp gần chục cây rồi nhưng mà chip máy báo cực kỳ là chuẩn ha các anh em rung cực kỳ là nhẹ thôi anh em nhé máy báo rung này cực kỳ là nhẹ và đặc biệt đó có thể xuyên qua thông nhôm anh em nhé rồi một dài một dài tiếp tục tương ứng con gà anh em nhé một dài tương ứng con gà ha một dài tương ứng con gà dở này đó gà nai nai ha các anh em đợi mình để để mình lấy cái thông nhôm để mình test cho anh em xem luôn nhá đó để cho nó ok luôn cho anh em luôn tuyệt đối luôn cho anh em sở mình là chuyên cung cấp thau nhôm camera anh em nhé thau nhôm camera này đó, tất cả các loại thau đều có thau nhôm rồi đều có cho anh em này anh em nào cần liên hệ cho mình nha nhanh qua hai số điện thoại 0981 521 làm camera đồ đều được hết em nha đó, thau nhôm mâm nhôm hoặc là thùng camera để có cho em chơi được thùng giấy thùng nhựa thùng nước thùng sơn đó các anh em cần nhu cầu camera thì mình sẽ làm camera cho anh em đó, giờ mình sẽ bỏ cái thau nhôm vào mình lắp và để thôi rồi ok không một dài anh em nhé một dài là con gà anh em nhé đó giờ mình bỏ thau nhôm vô mình lắc này hai gà một nai đúng không hồi nãy mình thau nhựa một dài tiếp con gà vẫn chưa đi ha đó, mình lắc đi rồi một dài gà vẫn chưa đi tại vì cái thau này nó nhỏ quá đúng không ha cái thau to tí làm video cho nó dài dài chứ anh em coi cho nó ok chút lượng tí ha ngắn anh em nha hai ngắn hai ngắn thì con bầu ha tương ứng con bầu đó hai bầu cái đầu hơi to ha để mình uh, lắc cho nó ok hai dài hai dài là con cá anh em nha hai dài con cá đúng rồi anh em hai dài con cá ok chưa đó thì bên cơ sở mình á chuyên cung cấp như là những cái sản phẩm cho anh em chơi năm 2020 này đó thì anh em xem qua video thì các anh em cũng hiểu rồi ha thì mình cũng không nói gì nhiều đó, đồ thì nói chung là mình làm phải săn chính hết cho anh em đó, cái gì cũng phải làm cho đàng hoàng đúng không anh em chứ không làm làm phải có uy tín nên mình thì làm ăn thì uy tín hồi nào cũng giờ rồi hai dài ha hai dài hai dài lồng cá anh em nha tại vì sao tại vì mình làm mình rất nhiều loại ha để em có thể xem và anh em nên nhớ xem và xem hết video đó để anh em biết được ha chứ không phải anh em xem một cái rồi anh em ờ thôi cái này không xem nữa thì đôi khi thì anh em không có hiểu được ha không hiểu được sâu về sản phẩm đúng không đó mình thử hết cái này qua cái nọ cho anh em luôn là chip vẫn báo cực kỳ là chuẩn luôn anh em ha không rung thì cũng nay thôi đó anh em thấy không chuẩn xác tuyệt đối 100 trăm luôn đấy rồi mình làm video thì nói chung thì nó có thời hạn đúng không anh em nó có thời hạn video thôi mình sẽ tạm dừng lại cái video này ở đây thì anh em nào mà chơi á về sản phẩm bầu cua báo rung số mặt này thì hãy liên hệ của mình qua hai số điện thoại là 0981 521 779 à, hoặc là 0966 521 779 à, cái này em chỉ cần kết bạn Zalo này, đó, hoặc là Facebook này đó, hoặc là liên hệ trực tiếp này thì mình sẽ tư vấn cho anh em 24 trên 7 luôn nha 24 trên 7